Để xem là hôm nay chơi được cái bộ gì nào Thực ra thì ờ, Shadow Killer anh em cũng biết là Mạnh nhất là ở trong cái bộ Feather, 9 Feather Đấy, rất mạnh 9 Assassin thì gọi là tắm tạm thôi Mà 9 Feather thì kết hợp Shadow Killer mà full đồ thì cũng rất khỏe đấy nhá <clears throat> Anh em đã từng xem cái giải gần đây đấy, những cái giải gần đây là có anh em tung cháy chơi ở trong cái giải uh, của clan god ấy là anh em cũng nhớ có một cái trận mà Shadow Killer nó tỏa sáng <clears throat> và nó ở trong cái bộ 9 giờ cái con nào mà lên hai sao sớm thì ưu tiên thôi anh em ạ để xem nào đồ ok con nào lên hai sao sớm thì ưu tiên anh em nhé Nói chung là ưu tiên hai sao sớm để đánh chuỗi thắng đầu game anh em ạ. Còn Salakiuler thì có thể ghép vào ba assassin đầu game nhưng mà biết bao giờ mới ra đúng không? <clears throat> biết bao giờ mới ra đâu nên là chúng ta cứ ưu tiên những cái con mà có thể lên hai sao. Kubolin Max đầu game cũng ok. Đấy. Cái này là gọi là là, là ổn rồi đấy. Ok nhá Cứ cái con nào mạnh thì cho vào thôi Cứ mạnh nhất mà cho vào Đồ thì chắc là Shadow Killer sẽ có cái cướp điên thôi Nên là sẽ có một con dao này Cái giáp Để ghép uh, giáp thép hoặc là BKB Ở đây thì cái slot đầu tiên nó có một cái viên ma lăng <clears throat> Thì cái viên ma lăng này thì thực ra là lấy để Có thể là là là là Đánh chuỗi thắng anh em ạ Nhá Lấy để đánh chuỗi thắng Ok cái giáp thì sẽ lấy cho sát đầu còn cái cái ờ, uh, viên ma lăng ấy thì là để tôi còn có thể tung trưởng được sớm cho cái con heaven bomber tung trưởng <clears throat> heaven bomber mà không có ma lăng thì nó sẽ không có cái lợi thế đầu game mặc dù lên hai sao nên là sẽ phải lấy đồ ok rồi đây rồi hunter là ngon này <clears throat> thiếu một con thiếu một con hunter rồi tôi sẽ ờ, chốt cái đồ Lấy cái dao luôn anh em ạ <clears throat> Cái dao này đằng nào cũng sẽ gấp cái, ghép cái cướp điên Tí nữa cho Shadow Ok Cố gắng đánh cái chuỗi thắng nha anh em nhá Hy vọng là sẽ đánh được cái chuỗi thắng Đó Đấy Hợp lý đấy Quả áp cấp hợp lý Đây rồi ba Hunter rồi anh em ba Hunter cặp đỏ này ba Hunter đỏ Ok <clears throat> Không có mất anh em ạ Hơi đen nhỉ Mặc dù là có những cái chiến thắng nhưng mà chúng ta không có cái ờ, công nghệ mất ba Hunter kẹp hai đỏ một con Heaven Bomber bắn trưởng Đam phép này, đam vật lý đều đầy đủ <clears throat> Đây là một cái đội hình là có thể nói là tương đối mạnh ở giai đoạn này Nếu mà ra một con Bách Thì tôi có thể là tham một chút như anh em nhé Tham một chút Roll mấy phát xem nào nói chung là ba hunter đầu game yên tâm lắm cái tầm ờ, khoảng rao ờ, ở trong meta mới ấy, cái tầm khoảng rao ờ, từ rao 9 đến rao 15 thì là chúng ta kiểu 6 hunter ấy nhưng mà 6 hunter giờ nó yếu hơn anh em ạ bây giờ nó không mạnh như ngày trước 6 hunter giảm đam nhiều quá chúng ta chơi chúng ta có thể là khi mà chúng ta lên level 6, level 7 ấy, chúng ta sẽ kết hợp nhiều cái con khác nhau Đấy Cái con hai sao vào Cho nó mạnh Chứ còn 6 Hunter không tôi thấy đánh chuỗi thắng khó lắm Bây giờ 6 Hunter nó đánh nó khó có chuỗi lắm anh em ạ Trừ khi là có búa xét thôi Có búa xét thì có chuỗi Còn đồ mà không có búa xét thì khó đánh lắm Gần như là không đánh được Có những cái trận mà có búa xét cũng chả đánh được chuỗi thắng ấy Cái giai đoạn giữa game nhiều cái bộ nó khỏe hơn cái bộ Hunter Nói chung là bây giờ cứ kết hợp được là tốt anh em ạ tận dụng như con được cho hay sao Có mech này nhưng mà bây giờ bỏ mech vào có ăn thua nhỉ ba mech ba hunter Bỏ đỏ Bây giờ phải xem là còn những cái thằng nào ấy Nó có mạnh hơn mình không ấy Ở đây thì cũng chưa chắc là đã cho được vào đâu anh em ạ Theo tôi thì đánh an toàn đó <clears throat> Cho vào khi mất chuỗi Tôi tôi ưu tiên chuỗi hơn Đánh chuỗi thẳng Một cái công nghệ mech roll ra Đấy thì nó lại còn Nếu mà có cái công nghệ mech mà chắc chắn nó ra bài cơ Thì tôi tôi đánh đổi chứ còn Bây giờ ra công nghệ mech nhá Xong rồi roll nó lại trả ra cái gì thì <clears throat> Thực sự là nó hơi đánh đổi đấy <clears throat> Không anh em ạ Tôi là tôi đang có ba hunter rồi Thực ra đội hình mạnh rồi ấy, nên là cũng chả cần công nghệ để roll nữa đấy nhưng mà cũng uh, sai đấy sai lầm đấy thằng này tự nhiên gặp cái thằng khá yếu thằng này đi ăn được ba mech cộng với cả ba hunter thì ăn được thằng này rồi thôi kệ đi đấy, chúng ta có những cái con mạnh hơn rồi anh em ạ và những cái con mạnh ấy thì chúng ta bỏ vào ở đây là ba warrior này một level 7 đấy Level 7 sẽ có ba Wario Ở hàng trên <clears throat> Ok Thằng top 1 nhìn bài leo khèo leo khèo mà có chuỗi điêu thật đấy Thế thì tôi chưa gặp nó thì khả năng ăn cái chuỗi này rồi Anh em ạ Úi Phải Tuấn cơm không kìa anh em Ừ Đấy tôi đây rồi tôi đây chứ còn ai nữa Ai vào đây nữa ừ, Có một cái cách nhận biết Cái ạc của tôi Mà không phải là fake Đấy chính là anh em chào và tôi chào lại Và anh em nhìn cái bàn cờ của tôi Cũng như là nhìn cái avatar, nhìn kỳ thủ Nhưng ngoài ra anh em có thể nhìn cái tin nhắn ấy ừ, Cái tin nhắn của tôi ấy Cái cái cái, cái chat ấy, biểu tượng chat là nó có hình cái con ếch màu xanh Anh em nhá, đấy con ếch màu xanh Nếu mà tôi chat cái đấy ra thì chính xác đấy là tôi đấy ừ, Đó Hay quá anh em ơi Cắt chuỗi được Ngon Ngon lành luôn Ok <clears throat> Con mèo này cũng ngon nhá Để từ từ nhá xem là Mèo này ngon phết đấy anh em ạ Để xem là lấy, nếu mà lấy mèo đi bán con uh, Stone à <clears throat> Stone Spirit bán đi à Đấy con mèo này Ví dụ như nó ra cặp mèo thì là, là ok này cái con mèo này nhá ở đây là chúng ta có một cái cái cơ hội là chúng ta sẽ có hai con mèo này hoặc là hai con uh, berserker anh em ạ hai berserker kẹp mèo khỏe lắm anh em chưa biết được cái sức mạnh nếu mà có ba con berserker nó cùng lia dìu đâu nó cực kỳ khỏe luôn Lúc đấy chúng ta còn có khi chúng ta không cần Hunter luôn <clears throat> Không cần Hunter đằng sau Chỉ cần một cái hàng ở đằng trên nó trâu một chút Để cho ba con Berserker nó lia dìu Trứng à Trứng này không đập đâu Trứng này để cái dealer đi Anh em nhá Xa đâu Bây giờ tôi sẽ phải tính xem là round sau gặp ai đã anh em ạ Quên mất đấy còn thằng KQ chưa gặp anh em ạ Hunter à, Hunter Exit anh em ạ 4 Exit Hunter toàn một sao thôi Thôi rồi lên 7 Tôi sẽ bán cái con Heaven Bomber đi anh em nhé Bán Heaven Bomber đi nó Ok Nói chung là vẫn ăn được Nói chung là vẫn ăn được Không sợ Đó. Tôi mồm lon thôi mà. Tôi kẹp đỏ và tôi khỏe hơn. Tôi có hai đỏ cộng mũi con 150 máu trâu hơn. Ách lên được hai sao, có hai con được đuôi, hai con này chơi cũng được. Thôi, chắc round này phải roll rồi anh em ạ. Hết tiền anh em nhá. Ở level 7 chắc hết tiền luôn. Rồi, roll thôi Bài không đủ mạnh, phải roll thôi anh em ạ. Rồi, con này lên. Sao đọc cứu rơi rồi Nhưng mà chưa chưa chưa cho vào được Chưa cho vào được Chưa cho vào được Chưa cho vào được Bây giờ chúng ta phải có 6 Hunter ấy Anh em hiểu không Nhưng bây giờ vẫn chưa đủ 6 Hunter Khá yếu Round sau tôi sẽ đôn tiếp đây anh em ạ Đây gặp thằng này khỏe này Này 4 ờ, bit à Kẹp từ cây chưa khỏe chỉ có con cây hai sao thôi nhưng mà không có tăng tôi vẫn đánh được đam to mà rôn tiếp anh em nhá rôn tiếp đâu này phải rôn tiếp này chưa ăn thua dominator này hay là chơi chơi chơi chơi uh, shadow kẹp với cả dominator u uh, đúng thật anh em ơi từ nha thì bỏ đi này bỏ hunter đi rồi Ok Thằng này được không Được đấy anh em ạ Gladiator kết hợp với uh, Shadow Ờ cũng được Anh em uh, có có có yêu cầu là Không chơi bộ sát thủ thôi Không chơi bộ sát thủ và bộ 9 feather thôi Bộ này chơi cũng được nhá Để thử xem nào Shadow này vào trong bộ Gladiator thì liệu rằng nó có mạnh Chúng ta thử xem Như này lại form đủ bộ thì lại mạnh ở đấy anh em ạ <clears throat> Nhưng mà con Shadow Killer này nó hay bị là bay ra đằng sau ấy là Kết hợp với cả bộ Glitter thực ra đứng tụm lại vẫn ngon hơn Với con này nó nó hay bay ra đằng sau anh em ạ Nên là chúng ta kẹp thêm một cái con uh, con con ảo ảnh ấy Nó sẽ giúp con này nó khựng lên một nhịp để cho con này nó dừng lại một nhịp nó đánh cùng với cả đồng đội <clears throat> Cái kinh nghiệm mà đặt cái con nào ảnh ấy Thì anh em cứ để ở phía dưới nha anh em nhá Bởi vì làm sao? Bởi vì là hàng co ấy Không có ai nhét co lên trên đầu cả Người ta sẽ nhét co hết xuống phía dưới giai đoạn này Anh em thấy không? Đấy Đánh được những cái con Hunter để hết ở dưới Mà nhất ở trong góc Thường là ở cái trong góc sâu nhất ấy Thường nó sẽ để những cái con mạnh nhất ta cứ kẹp ở những cái góc sâu nhất thôi <clears throat> sẽ kéo những cái con mà đam to nhưng mà lại rất mỏng nó là tướng to của đối thủ ấy máu thì ít nhưng mà đam thì rất to đấy của đối thủ chúng ta kéo ra đằng sau rồi chúng ta đấm giết chết con ấy sau đó thì chúng ta có thể là là bay đằng sau sau con shadow nó sẽ bay đằng sau khi mà nó đã giết chết cái con co của đối thủ Cái đội hình này chắc là tôi roll ở 7 thôi anh em ạ Chứ không lên 8 nó gì cả Roll ở 7 đó Bởi vì bây giờ chúng ta đang chấp vá thôi chứ cũng chưa phải là chuẩn đội hình Đấy, tí nữa chúng ta sẽ phải đưa những cái con là thuộc cái đội hình này vào Gấu này chẳng hạn Đấy Gấu này rồi thì uh, ờ, Agali Ui được chết rồi, sao đầu của tôi nó bị bớ vào rồi kìa ờ, mày quá nó lại swap ra đằng sau Ok Shadow đấm không lực lắm nha anh em nhở Cảm giác cầm đồ không bằng con súng bắn luôn Chính vì thế là không ai kết hợp cái con Shadow với cả cái bộ này <laughs> Anh em công nhận không? Shadow cầm vào bộ này có vẻ hơi yếu Hơi a đuổi ủ uh, lại ra này Đây rồi, súng hai này Ờ, tương đối ổn đấy anh em Chỉ cần full 2 sao thôi Predator chỉ cần full 2 sao thôi Con nào cũng được Full 2 sao được rồi Đấy Bây giờ tôi roll ra con gấu là con uh, tăng này Con Phượng Hoàng nữa này Bây giờ Phượng Hoàng thì thay bằng con ách Đóng vai trò là như là con Phượng Hoàng Bây giờ phải thêm thêm thêm khống chế Thêm Greater vào Thêm Domi, Dominator Khả năng khống chế nó nhiều thì thì bộ này nó mới khỏe anh em ạ Bộ này chủ yếu là nhờ cái úp lồng thôi đối thủ thì không được đấm còn chúng ta được đấm mạnh nhất ở cái úp lồng ừ. <clears throat> con phượng hoàng chính ra chỉ đóng vai trò là là gọi là tăng cơ thôi chứ còn cái khống chế của nó thì không bằng úp lồng được mà thường là nó hay bị đè đây rồi thường là con phượng hoàng này nó hay bị đè úp lồng ấy tức là úp lồng xong là là, là phượng hoàng cũng tung trưởng luôn nên là cái hiệu ứng mà khống chế của cái con phượng hoàng này thì nó cũng không phải gọi là là là xuất sắc ở trong cái bộ này chủ yếu là tăng thôi anh em ạ tức là nó đứng ở trên xong nó hú phát nó tăng đa tăng giáp của nó lên u uh, chuyện này lại vừa hay là chơi về cái bọn đóng đá ồ hay quá nhở trung quốc chơi đóng đá chúng ta đang chơi cái bộ mà không bị đóng đá ơ nhưng mất chuỗi rồi ui rồi ôi ngoài to thế mất chuỗi luôn mới cày không có BKB anh em ạ <coughs> Tầm này thì máu nó ít ấy Nên là cái bọn kia nó xả trưởng là chúng ta mất máu Chúng ta hết máu luôn Lên 3 sao hết thì bọn này nó sẽ dày người hơn Thì chúng ta cũng sẽ không sợ những cái trưởng của mấy cái con đồng đá đâu Chưa kể lên game thì chắc là ờ, chúng ta sẽ sắm những cái món đồ mà kháng phép Những cái món đồ như là BKB hay là, là, là áo choàng Ờ, cái cái cái um, chiến thắng ấy để kháng phép <clears throat> ok u thằng này nó to này chết rồi úp lồng này là úp lồng u này hay quá tự nhiên nó lại trèo trong lồng thế thì vẫn ăn được bạn ơi Ồ. level 8 ấy đảo đội hình một chút anh em nhé chắc là tôi chuyển quân sang bên phải đảo chút đi Bên này nó thuận hơn đấy Anh em sẽ thấy là hầu hết là tôi sẽ xếp quân ở phía bên tay phải nhiều hơn Bởi vì làm sao? Bởi vì thường người ta sẽ xếp quân ở phía bên tay trái Thường là như thế, thuận bên tay trái nhiều hơn Khiến cho hai hai bên ấy nó sẽ nó gọi là đối đầu với nhau Đấy khi mà đối thủ xuất hiện thì chúng ta sẽ ngay trước mặt chúng ta sẽ là đối thủ. Cái bộ Glitter này nó hay ở cái chỗ là nếu mà để đối đầu thì nó sẽ khỏe hơn. Ui đây sai lầm rồi. sai lầm rồi anh em ơi. Vẫn ăn hay quá anh em ạ. Gặp cái bọn Hunter may quá anh em ơi. Bọn Hunter mà mà xếp thế là toang ấy, xếp kiểu chéo chéo là toang ấy. Xếp là phải xếp thẳng mặt anh em nhá. Hunter mà xếp chéo là dễ toang lắm mà May mà úp lồng, úp lồng chuẩn Quả vừa rồi Ok Đây rồi Rồi, đập trứng thôi anh em ạ Nói chung là 50 tiền ở level này thôi Tôi sẽ không có áp cấp gì cả đâu Bao giờ Shadow lên được 3 sao thì chúng ta áp cấp nha anh em nhá Anh em thấy không? Cái việc mà để con ảo ảnh ấy khiến cho Shadow này nó sẽ nó sẽ không bị xáo trộn cái đội hình ấy. Nếu mà anh em không có con ảo ảnh ấy là con Shadow chắc chắn nó sẽ bay ra hàng đằng sau. Và như thế thì ví dụ như là gặp mấy cái thằng Hunter vừa nãy ấy là nó sẽ bị dí cho chết thì thôi xa đâu là phải nó phải cố định cái cái cái ờ, vị trí của nó anh em ạ nó mới khỏe nó đứng ở cái vị trí ở dưới này nó mới an toàn chính vì thế là trong cái đội hình này tôi có thêm cái con ảo ảnh phía dưới rồi rồi tiếp rồi u uh, đều rồi Mấy con Unicorn này bán đi để lấy lãi thôi anh em Tôi tôi sẽ không chơi những cái con đuôi này Cái con mà tôi chơi sẽ là cái con gấu anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta cứ roll ở đây đâu Ui úp hơi lung hơi ngu Quả này úp hơi ngu <clears throat> Nhưng mà không sao Ăn thôi <clears throat> Thằng này level 9 á Vãi đái thật Định chơi 6 Glacier cái gì vậy Luôn rồi Ừ uh. Từ từ nhá Thêm cái lửa đây xem nào Thêm cái lửa Ừ Uh, tôi chết rồi, không được rồi, không kịp rồi Bán con này đi vậy Chứ rồi phải bán thêm con nữa à? Con này nhá Ok Lóc lại <clears throat> Thôi được rồi Velom mua sau <clears throat> Không Sai rồi Lẽ ra phải bán con súng chứ Bán súng mới đúng Bán súng mới đúng Đằng nào cũng không chơi súng mà Hơi sai lầm Út tay đi luôn đấy hả Vai đái chơi gì mà roll ở level 7 vậy không kịp nhìn luôn u uh, đây rồi hay quá ok đội hình là tương đối chắc rồi đấy phượng hoàng tạm thời bỏ ra nhá anh em nhá một sao là bỏ ra thôi cho berserker vào khỏe hơn berserker hai sao à con này nó phụ đam được cái con Berserker nó không có đồ nhưng mà nó gây đam cũng khá khá đấy anh em ạ Cái lia dìu của nó mà nó có lia được cái dìu ra thì nó sẽ gây khá nhiều đam đấy U uh, thằng này thì, thì to quá Ăn nổi không? Hơi to nhá Dragon Clay 2 sao Có Khả năng là thua Một này được bắp ngầm anh em ạ <clears throat> Meta mới này, này bắp ngầm trâu lắm Tí nữa phải có thêm con Velong Được rồi, Velong này Con này phải mua cho anh em nhá Chơi với cơn là phải có con này Đó, rốt tiếp đó Màn cờ này là tôi phải dọn cái đống này Nó chật quá rồi anh em ạ U uh, lại thêm này hai con Dominator Bán con súng đi vẫn thiếu một slot phải roll tiếp Đây rồi Ok Đây nha anh em nhá Rồi Tương đối đẹp rồi đấy Ui thằng đứng trước mặt mình Cái này thì ngon quá anh em ơi Ơ nhưng mà úp lồng ngu thế <clears throat> Úp lồng hơi ngu một tí nhưng mà Đấy cứ đứng trước mặt này là chuẩn anh em ạ Đánh với Hunter, Gladiator phải đánh thẳng mặt Đừng có đánh chéo, đánh đường chéo thuộc lại Đứng thẳng mặt này là ngon Ok Bây giờ Xem nào Dừng lại một chút nha anh em nhá Chắc tôi nghĩ là tôi sẽ um, 50 tiền là tôi roll tiếp thôi Quả vừa rồi roll là cũng hơi nhiều Không cần thiết phải nhiều đến cái cỡ như thế Full 2 sao tờ level 7 là quá khỏe rồi Ở đây là có 3 đô với cả 4 đô <clears throat> Rồi, chúng ta đến với cái round 25 Round này chắc là cướp điên thôi anh em ạ Hy vọng là sẽ có cái cướp điên để chọn Trấn phái của PA Có đồ trấn phái là khác đây anh em ạ <clears throat> Khi mà có đồ trấn phái thì cái con này nó sẽ phát huy được tất cả sức mạnh của nó Nhờ cái khả năng crit liên tục Xong nó sẽ tăng tốc đánh Bởi vì bây giờ tốc đánh của nó ấy, Mặc dù là chém thì khỏe đấy Nhưng mà tốc thì nó quá chậm Cần phải có cướp điên uh, đây rồi hay quá bạn ơi ui còn một con nữa đây. rồn nốt nha anh em nhá còn nữa rồn nốt rồi <clears throat> hết tiền luôn anh em ạ 20 tiền này không biết có ra không còn một con thôi ra đi ui đây rồi anh em ơi hay quá quá hợp lý luôn anh em ui vẫn thường một slot này rồn nốt ui tôi chết rồi làm nào rồi nay phải bán à <clears throat> thôi được rồi từ tốn đã tôi vẫn muốn là cái con con con ờ, dơ uh, so nó lên được 3 sao để cho cái bọn này nó úp lồng nó, nó sớm sủa một chút không có dơ so cái khống chế của nó hơi chậm anh em ạ <clears throat> nên là cần phải có một con tăng mala những cái con không có đồ thì nó nó đánh nó tăng mala chậm lắm nên là phải có cái con đấy <clears throat> level 8 kẹp vào level 8 sẽ kẹp con đấy Level 9 thì thêm một con uh, Velom ở level 9 Chắc chắn là trận này lên được 9 rồi Đội hình to như này thì, thì, sớm muộn gì tôi cũng lên được 9 thôi Rồi bây giờ gặp lại cái thằng đá này Bây giờ thằng đá này làm gì có cửa anh em ơi Tôi lên được 3 sao rồi Và tôi không bị khống chế nữa Bây giờ tôi không bị khống chế anh em ạ Ok à, Luôn tiếp anh em nhá Mình nốt đi Lốt còn được so ba sao U uh, không có rồi Thế phải bán Velom Velom được ra lên 9 mới cho vào được cơ anh em ạ ừ, Đen nhở Ron không ra một cái gì luôn Tôi muốn Ron ở level 7 Bởi vì là tôi muốn cái con ảo ảnh và con dơ so Cả hai con này cùng lên 3 sao ấy Chứ tôi không muốn up 8 Up 8 thì, thì hai con này nó khó lên lắm Xong rồi là tốn rất nhiều slot Đấy còn lên 8 thì kẹp dơ so mà thôi lên 8 kẹp rô soi lên 9 mới kẹp với lon thì tìm sau nha anh em nhá. Tìm sau cũng được, cũng không không phải vội con đấy. Vấn đề là những cái con này nó phải lên được hết đã. Còn như này là coi như là đội hình là gọi là tạm ổn rồi. ba khống chế, bốn khống chế, thực ra là bốn khống chế. Đấy, bốn khống chế ba đam. <coughs> ba con gây đam và ba con khống chế. Exorcist à? Không sợ bọn Egosip này có bất tử thì đứng trong lồng rồi Đến lúc mà hết lồng thì cũng ờ, hết bất tử đó Ui anh em nhìn con con con PA của tôi bay màu nhanh không kìa nhiều kiểu gì luôn Cái bọn Egosip này khỏe đấy nhở <clears throat> Kiểu như mà đứng trong lồng thì không sao Nhưng mà đến lúc bỏ lồng ra thì nó đấm tôi như con luôn Nó hiếp tôi luôn Sợ thật Có lên roll luôn không nhở Hay đợi tiền lên nhỉ anh em nhở Bây giờ tiền kiểu nó bị thọt đấy. Level 7 hết tiền luôn à Và Có thằng bây giờ lên level 10 rồi đấy Được cái là cái bộ này thì ở level 7 đấm được level 10 nó là bình thường Chỉ cần 7 con đấm được cả 10 con <clears throat> Giải thích thì nó rất là đơn giản thôi Bởi vì cái con này sau khi mà úp lồng ấy thì trong cái khoảng thời gian úp lồng thì nó đập chết một hai con rồi thì là đối thủ cũng chỉ còn có khoảng 7 con thôi Thì cũng 7 đánh với 7 thì nó là cân bằng Đấy Rõ ràng <clears throat> Trong cái khoảng thời gian úp lồng thì thế nào chả đập được một hai con Thậm chí là còn hơn đấy chứ nó là lợi thế ở cái việc là khống chế đấy anh em à, bọn này nó thực ra là 7 nó vẫn có thể đánh được với cả 90 nó là bình thường anh em thấy không lồng hết thì cũng là chết hết rồi còn cái gì nữa đâu 7 à, đánh với cả 10 nó bình thường em ạ Thậm chí chúng ta có lợi thế hơn đối thủ ấy Nếu mà tính chơi cái bộ Glitter nhá Chúng ta có 7 con và đối thủ khi mà hết lồng thì chắc chỉ còn khoảng 4 con thôi Đấy Hơn hẳn ba con <laughs> Và trong đấy chúng ta còn có nhiều khống chế nữa cơ Chúng ta đâu chỉ có một con khống chế đâu Mấy cái bộ khác ấy Nó có rất ít khống chế <clears throat> Tôi lấy ví dụ như cái bộ đỏ ấy Thường nó chỉ có mỗi con khống chế 6 đỏ nó đã bất bố là 6 slot rồi Xong rồi kẹp Glacier rồi kẹp các kiểu à, kẹp người luôn rồi kẹp các thứ vào cọc kia các thứ vào nó tốn rất nhiều slot để mà có thêm một cái khống chế thường những cái bộ đấy nó chỉ có một cái khống chế thôi cái sulami nó tuyệt vời nhưng mà cái bộ này thì nó gần như là là là một nửa số quân cờ nó là khống chế rồi nó khỏe lắm anh em ạ <clears throat> đấy như cái bọn này này làm gì có con là khống chế đâu đúng không đấy trong cái lúc đấy tôi đập cho chết một vài con rồi nó chỉ còn mỗi con ngựa thôi thì con ngựa solo với cả bốn con thì có solo nổi không em thấy không ui rồi ôi ngựa cũng là ba đô ba sao và tôi cũng là ba đô ba sao và thằng này nhiều ba đô ba sao phết đấy nhưng mà không có khống chế thì không ăn được đâu trong cái khoảng thời gian mà nó bị úp lồng đã chết hết rồi buổi công nhận hay rồi Đồ chúng ta có thể ờ, ghép được một cái ờ, gậy như ý ở đây này Gậy như ý được này Nhưng mà từ từ đã đây là rau quái anh em nhá Rau 30 đã gần <laughs> gần bay màu hết rồi anh em ạ Dã dạ man thực sự <clears throat> Chơi cái con con ờ, con con Shadow này này Nó có một cái hay là trong cái khoảng thời gian úp lồng ấy Nó giết được rất nhiều con Đấy, nó là một cái trong những cái hay nhất ở của trong cái bộ này <clears throat> Bây giờ mà có một cái chém lan ấy u uh, tuyệt vời luôn Chém lan cũng là chấn phái luôn nha anh em nhé, Trong khoảng thời gian mà úp lồng nó có khi là nó quét hết luôn cả bản đồ luôn Chứ không phải chỉ là có một vài con đâu BKB <clears throat> có cần không? Chắc cũng chẳng cần Ui tôi thiếu viên ngọc để ghép cái chém lan anh em ạ à. Nhưng mà chắc là tôi không đợi đâu Tôi giờ tôi có thể ghép cái gậy như ý luôn được Tôi sẽ lấy gậy như ý anh em nhá Chứ là tôi không đợi cái chấm lan đâu Chấm lan làm gì Lấy gậy như ý đâu Về căn bản là là, là là là Nếu mà có thì nó sẽ tự ra thôi Chứ còn tôi không đợi đồ cam mà đợi toang lắm rồi <clears throat> thôi xong bây giờ tôi tích tiền tôi lên 9 luôn đấy anh em ạ Chưa, tôi không ở 8 đâu tôi uh, tôi cũng sẽ không roll cái con The so lên 3 sao nữa mà bây giờ tôi sẽ đợi nó ra đâu bây giờ tôi lên 9 tôi lên 9 rồi tôi ờ, tiếp tục tôi sẽ ờ, tìm cái con Venom có BKB rồi bạn ơi Có BKB rồi bạn ơi Ồ. Ui, ui nó đứng trước mặt con già nó một gạt chết luôn Quá căng <clears throat> Úi rồi ôi, tại sao tôi lại không đợi nhờ <clears throat> Nhưng mà nếu mà đợi thì ra vừa rồi là cũng mất cái chuỗi đấy Thôi được Bây giờ tôi lại không có con dao <clears throat> Bây giờ còn đợi ở nhà Trung Quốc chết thì thì có dao bay sang thì cũng ngon Thế là nào à, ví dụ như là đến sống được đến năm 35 ấy Thì sẽ có cái chém lan thì nó tuyệt vời luôn Mắc binh luôn anh em ạ Không biết là có sống nổi đến năm 35 không Thằng kia nhìn 57 máu đấy thôi Nhưng mà chơi beat thì gặp Gladiator thì như gọi bố luôn gì nữa Ăn làm sao được Gladiator Khi mà con Sadao Kyuler nó cầm đến cấp điên thì nó trò chơi nó đã là kết thúc rồi anh em ạ Mà không hiểu sao thằng này nó có, lại có một cái con Gladiator ở trong đội hình à ừ. À hay là nó có ý định là nó counter vào cái nhà đá mết đúng không Định chuyển sang Gladiator ấy hả Nhưng mà còn tôi mà <laughs> Còn tôi nữa mà ừ. Tính toán là hay đến từ vị trí của VG sói Tại sao không để tôi giết nó nhỉ Tại sao không để tôi giết thằng mết và và và <laughs> solo nhỉ Lại không nhờ đúng không Không khiến tôi là phải tiêu diệt thằng mết và tự mình sẽ là tiêu diệt thằng mết đấy là suy nghĩ ở vg sói tôi nghĩ là như thế chỉ còn ờ, không hiểu sao ấy kẹp một con gladiator đội hình tôi đang thấy hơi khó hiểu hay là định là chơi bit nhưng mà gladiator làm co <clears throat> à hay là có một cái suy nghĩ là như này đấy là cái con uh, dominator nó sẽ không bị tôi úp lồng đấy nó sẽ đánh ở trong lồng và vg sói sẽ dồn toàn bộ đồ cho dominator để đấm nhau với tôi <laughs> có phải thế không <clears throat> có thể đó là cái suy nghĩ của vg sói có phải không ảo thật sự bởi vì con đấy nó không bị úp lồng mà anh em con đấy úp lồng nó vẫn đánh được <clears throat> xong rồi bạn ơi bắt được con già rồi chết thừa u uh, đi rồi ôi nhưng mà đây là bản sao bản sao anh em ạ bản chính ở bên kia mà nói chung là cả hai thằng bây giờ tôi đều không ngại u uh, tám mút máu hết game anh em ạ dã man thật sự đấy thằng vg sói nó có vào con đấy nó không ăn được bọn mết đâu phải có BKB cơ Tôi mặc dù tôi gửi cho tôi tôi không bị hóa đá ấy Tôi không bị đóng đá mà tôi chơi tôi cẩn thận tôi ghép cái BKB Chơi rất cẩn thận luôn Vậy là sống một đến ra 35 đấy Trận này đánh được đến ra 35 Và tôi nghĩ không kéo dài đâu Sau round ờ, uh, 36 là chắc là hết rồi 23 máu đến round 36 là hết <clears throat> Thêm được một cái món đồ nữa Mà bây giờ tôi cũng chả biết lấy cái gì Chắc lấy cái BKB 2 hoặc cái giáp xoay Ờ cái giáp xoay Bây giờ tôi còn một cái món đồ đam nữa Đấy chính là cái uh, cái hút máu trừ giáp Có thể lấy cái đấy cũng được ừ. Có Phượng Hoàng đặt được trước mặt PA luôn Nhưng mà ừ, Chưa kịp hú thì tôi đã chảy chết rồi Ngộ không đi ra. Đấy tôi giết thằng bếp luôn mà Tôi ghép BKB rồi sợ gì đâu không bị khống chế anh em ạ Đẩy không nhiều lắm nha anh em nhỉ Ngọt có hai con Ở đây chúng ta có một cái RO, một cái sắp băng RO thực ra không không ngon lắm Bởi vì là nếu mà chơi RO mà cho Dominator ấy Thì nó sẽ úp hai cái lồng liên tiếp Nó úp luôn Nên nó cũng chả có giá trị gì lắm anh em ạ có lẽ là tôi sẽ ghép cái sắp băng để tôi uh, có được cái uh, cái cái cái hú sớm sắp băng ngon tôi sẽ có một cái khống chế của con phượng hoàng sớm đánh cái bit này phượng hoàng hú sớm thì ngon thôi nó sẽ uh, khiêu khích tất cả những cái con bit nó đánh vào con này mà bọn bit nó dồn vào con này thì nó là vô ích rồi nam nó không có gây không không không có gây đam ở trên con phượng hoàng này được không 99 giáp gây đam vật lý thì, thì không xin nhê rồi hết tiền luôn anh em nhá ừ. đối thủ chắc không sống được rau nữa đâu nên là tôi hết tiền luôn ở đâu này đâu cố lốt con berserker lên ba sao thậm chí trận này tôi còn không kẹp con gấu vào luôn anh em ạ uh, lóc lại rồi lên chín nó kẹp con đấy đấy anh em nhưng mà không biết là có lên chín được không như trò chơi nó kết thúc mất rồi cũng không phun đồ nhưng mà mới có một sao đi ăn thua gì tôi để đây nó hú phát là hú hết đó ui nó kịp hú kìa điêu thật nhưng mà ồ ồ ồ ô kìa đang ở đấy lại đi đâu đấy Quay lại đi Đấm ngộ không à Ui rồi ngộ không một gặp Bay màu luôn Còn 10 máu <clears throat> Quá càng Ngộ không cũng có đồ Kira Cũng có giáp xoay Nhưng mà vấn đề là một sao thì ăn làm sao Lấy cái cửa gì anh em ơi Rồi. Chuyện này kết thúc luôn nha anh em nhá Tôi sẽ lừa đối thủ một chút Đấy, nó hoặc có giáp băng Thảo nào nó tung trưởng nhanh như thế Lừa một chút nhá, để ở dưới Dí chết mày, ngộ không Mày chết Bắt được rồi <laughs> Ui rồi ôi, ui rồi Ui rồi ôi, ba phát anh em ơi Chém đúng ba phát ngộ không bay màu Xong rồi đấy Trò chơi kết thúc Hứ Ui, VG sói quýt luôn trước khi chết <laughs> Không chấp nhận cái chết được quýt luôn trước khi chết luôn Ghê gớm Anh em thấy thế nào Liệu rằng là cái con Shadow Killer nó kết hợp với bộ Creator Nó có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 có ở trong bộ 6 Glacier anh em nhá Chém bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc liên tục luôn Trông ờ, chém nó như là cỗ máy phay thịt luôn anh em ạ Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem con phong vũ kết hợp với bộ Greater nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhé.